một cái mục rất quan trọng đó là góc giữa hai vector trong không gian. Chúng ta thử xem trong không gian thì góc giữa hai vector có khác biệt gì so với ở trong mặt phẳng hay không. À, chúng ta có định nghĩa như sau. Trong không gian, người ta cho hai vector u và v là hai vector khác vector không. Nhá, đây là đây vector u này. Đó. Đây là vector u trong không gian nhá. Đây vector v. Hai vector u và v là hai vector khác không. Ta lấy một điểm A bất kỳ ở đâu cũng được nhá. Đây là điểm A này. Đó, đây là điểm A nhá. Gọi BC là các điểm sao cho vector AB bằng vector U. Là vector AB bằng vector U. Đấy, đây là vector AB bằng vector U. Rồi. Và vector AC bằng vector V. Vector AC bằng vector V. Đây B lệch một chút rồi đây. Đấy, đây là B. Đây là C nhá. Đấy. Thế thì khi đó góc giữa hai vectơ u và v được gọi là góc nó bằng góc BAC. Với BAC này là phải là góc lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 180 độ. Đấy, như vậy là góc của hai vectơ trong không gian thì cũng được định nghĩa giống hệt như là góc của hai vectơ ở trong mặt phẳng nhé. Nó từ cái một điểm A bất kỳ ta dựng hai cái vectơ lần lượt bằng hai vectơ UV thì khi đó góc giữa hai vectơ v chính bằng góc BAC ở trong hình này. Được chưa nào? Nhớ là góc này sẽ là góc lớn hơn bằng 0 nhỏ hơn bằng 180 độ. Rồi. À, chúng ta tìm hiểu mục tiếp theo đó là tích vô hướng của hai vectơ trong không gian. Để tích vô hướng chúng ta biết công thức rồi nhá. Vectơ U nhân vectơ V bằng độ lớn của vectơ U nhân độ lớn của vectơ V. nhân cốt góc xen giữa hai vectơ U và V. Đấy, thì cũng giống hệt như ở trong cái mặt phẳng thôi nhá. Từ đây nếu mà từ biểu thức này chúng ta có thể rút ra được cốt góc giữa hai vectơ bằng tích vô hướng chia cho tích độ dài. Đấy, cái điều này rất quan trọng chúng ta cần lưu ý đấy. À, tiếp tục chúng ta sang mục số 2 đó là góc giữa hai đường thẳng. Thì à, góc giữa đường thẳng này nó sẽ khác biệt so với lại ở trong mặt phẳng vì ở trong không gian còn có những trường hợp là hai đường thẳng chéo nhau nhá. Hai đường thẳng đấy có thể không cùng nằm trong mặt phẳng như vậy chắc chắn nó sẽ có sự khác biệt nhiều so với lại ở, ờ, ở trong mặt phẳng nhá rồi chúng ta tìm hiểu này góc giữa hai đường thẳng A và B trong không gian là góc giữa hai đường thẳng A phẩy và B phẩy cùng đi qua một điểm và lần lượt song song với AB đấy này đây này người ta cho đường thẳng A này cho đường thẳng B này được chưa nào đấy từ một điểm O bất kỳ ta sẽ có uh, cái đường thẳng một đường thẳng Ờ, song song với A và ta dựng một đường thẳng song song với B. Như vậy ta gọi đấy là đường thẳng A song song với A phẩy nhé. À, B A phẩy song A và B phẩy song song với lại B nhé. Có thể nói lại này, cho hai đường thẳng A